thì ờ, anh chị nào đang quan tâm dòng xe Mitsubishi đặc biệt là cái dòng xe Mitsubishi Outlander đằng sau đây vui lòng liên hệ với ông Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 44 anh chị nhé hôm nay là những ngày ờ, đầu tháng 11 năm 2021 thì ờ, bên em đang có chính sách giá mới về dòng xe Outlander này hiện tại thì chiếc xe Outlander này thì đang được nhà máy hỗ trợ 50% thuế trước bạ và nếu quý chị đặt mua xe bây giờ thì ờ, giữa tháng 11 này sẽ được ờ, tặng thêm 50% thuế trước bạ của nhà nước nữa. Thì tổng là sẽ là 100% thuế trước bạ. Đấy. Thì chiếc xe Outlander này với tháng 10 thì giá lăn bánh của nó tại tỉnh chỉ là 970 triệu. Cái giá này là đã trừ các chiết khấu từ nhà máy và đại lý bên em rồi nhé. Thì hiện tại bây giờ giá nó lăn bánh ở tỉnh chỉ còn là 920 triệu thôi. Đó. Đấy là bản cao cấp của bên em thì cái bản cao cấp này sẽ có 5 màu để quý anh chị lựa chọn ngoài cái màu đỏ ra thì sẽ có thêm là màu nâu màu nâu cà phê đấy, màu xám xanh màu trắng và màu đen nữa còn đối với bản uh, tiêu chuẩn thì nó option nó sẽ không đầy đủ như cái bản cao cấp này thì giá lăn bánh của nó nếu như tháng 10 quý anh chị mua xe thì giá lăn bánh của nó là rơi tầm khoảng ờ, uh, 860 triệu thì hiện tại bây giờ nếu quý anh chị mua và áp dụng cái chương trình thuế trước bạ của nhà nước nữa thì giá làm bánh của nó chỉ còn 810 triệu là quý anh chị đã sở hữu được chiếc xe Outlander phiên bản tiêu chuẩn rồi Đấy. thì ờ, nếu quý anh chị mua xe trả góp thì bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị uh, mua xe trả góp với lãi suất cực kỳ ưu đãi chỉ có 0,53% một tháng tức là quý anh chị bỏ ra 100 triệu vay 100 triệu của ngân hàng thì anh chị chỉ có mất có 530.000 tiền lãi một tháng thôi ạ rất là rẻ đúng không ạ ờ, thì cái chương trình ờ, hỗ trợ mua xe trả góp với lãi suất ừ, ưu đãi như thế này nó không có nhiều nó chỉ áp dụng đến cuối tháng 11 là là, là chương trình sẽ dừng nên là nếu quý anh chị mua xe đợt này thì là cực kỳ hợp lý vừa mua xe trả góp ờ, lãi suất thấp này lại được hỗ trợ thuế trực bạ của nhà máy này của nhà nước này Đấy. và chiết khấu từ đại lý bên em nữa thì thời điểm này là mua xe Outlander là hợp lý nhất rồi đó còn bây giờ thì em muốn giới thiệu qua một chút về cái dòng xe Outlander phiên bản cao cấp này tới quý anh chị. Thì um, cái phần đầu xe này quý anh chị đã thấy là sẽ có là hệ thống chiếu sáng của nó toàn bộ là full nét hết rồi. Có tích hợp là cam 360 ở phía trước này, đây cam 360 đấy ạ. Và có rửa đèn pha tự động. Ờ, phần ờ, kính chắn gió thì có gạt mưa tự động rồi. Đó. Về phần ờ, hông xe thì quý anh chị đã thấy là la răng là la răng đúc hai tông màu. 18 inch Ờ, xe này thì có khoảng sáng gầm xe rất cao 190 mm giúp cho việc là hạn chế việc là va quẹt giữa mặt đường của ghề và gầm xe cái uh, xe Outlander này thì ờ, phanh trước và phanh sau đều là phanh đĩa rồi nhá quý chị nhá có không phải là phanh sau là phanh, phanh đang chống đó và cái kích thước tổng thể của chiếc xe Outlander này là 4 m là chiều dài chiều ngang của nó là 1m81 và chiều cao của nó là 1m8 đấy thì qua cái kích thước này thì quý anh chị sẽ thấy được ờ, là cái ờ, khu vực để xe mình là cần sử dụng không gian bao nhiêu là để phù hợp với lại chỗ để xe của chiếc xe Outlander này. Cái phần đuôi xe Outlander thì quý anh chị thấy này. Đến phần đuôi xe thì quý anh chị sẽ có là kính đằng trước là sáng còn sau tối trông với vẻ tăng cái sự ờ, sang trọng của chiếc xe. Ngày trước thì nó là toàn bộ kính màu trong sáng hết. Và bây giờ là các kính sau này sẽ là màu tối màu phần đuôi xe thì là đây phần đuôi xe thì sẽ cốp của nó là cốp chỉnh điện cốp chỉnh điện rồi quý anh chị nhé và có um, tích hợp là bốn cái cảm biến lùi thì bốn cảm biến lùi này sẽ um, có tác dụng là thứ nhất là để quý anh chị lùi xe là an toàn và thứ hai nữa là nó có cái hệ thống là gọi là ờ, cảnh báo phương tiện cắt ngang Đấy. Ờ, khi nùi xe đấy và phần cốp xe đây rất là rộng khi mà quý anh chị gập hàng ghế thứ ba vào thì tạo cái khoảng cái không gian để đồ rất là tiện lợi Đấy, cốp chỉnh điện đấy Về phần nội thất của chiếc xe Outlander phiên bản cao cấp này thì em cũng muốn chia sẻ với quý anh chị một số điểm mà đáng chú ý. Đó là đầu tiên là cái phần à, phanh tay điện tử này. Đấy. Phiên bản trước kia thì nó là phanh cơ nhưng bây giờ là cả bản tiêu chuẩn và bản cao cấp đều là trang bị là phanh tay điện tử Đấy. auto hold này. À, với bản cao cấp này có cả xây ghế nữa xây ghế nhưng nó chỉ xây nóng thôi nhá, về mùa đông thôi còn không có phần xây mát đó trên vô lăng thì có tích hợp mà um, lấy số thể thao này rất tiện lợi khi mà quý chị uh, ờ, lên đèo dốc ấy thì nó có lấy số thể thao chuyển từ số 1 tới số 6 tùy theo cái tốc độ động cơ mà khi anh chị vào số nó sẽ ở cái số nào Ví dụ là tốc độ thấp thì nó là số 1, số 2 chẳng Tốc độ cao nó vào luôn là số 6. Đó. Có là chân ga tự động này và chế độ rảnh tay tai nghe. Đó. Thì ờ, cái bản ờ, ừ, đời 2021 này thì ghế cái bốn cái, cái ờ, cánh cửa đều được chỉnh kính chỉnh điện tự động rồi. Đây, có nút tự tự động. Khi mà quý anh chị ngồi ghế lái thì có thể chỉnh tự động bốn cánh cửa được. Đó. Điều hòa trên xe thì có điều hòa hai vùng độc lập. Đấy điều hòa tự động luôn màn hình cảm ứng có tích hợp là Apple Car và Android Auto nữa ở ờ, chế độ ờ, hiển thị của bản đồ kỹ thuật số rất là sắc nét và tương phản đấy trông rất đẹp và dễ nhìn đó ờ, nội thất bên trong xe thì quý anh chị cũng thấy nội thất bên trong xe là màu đen tối màu có ghế da này hiện nguyên bản theo xe kiểu bản cao cấp bản tiêu chuẩn xe này thì có cửa gió hàng ghế điều hòa hàng ghế thứ hai nhưng hàng ghế thứ ba sẽ không có nhé quý anh chị nhé đây là cái dòng xe lắp cộng 2 do vậy là cái hàng ghế là thứ ba kia nó là cả là hàng ghế thêm nên là sẽ không có cái cửa gió điều hòa đâu ạ chỉ có xe Paro Sport bên em thì sẽ có cửa gió điều hòa ghế thứ ba với bản cao cấp này thì có cửa sổ trời đấy cửa sổ trời đấy thì em cũng quay à, qua để quý anh chị thấy được cái à, nội thất bên trong xe lên đơ này đối với bản cao cấp này thì em cũng giới thiệu với quý anh chị đó là có ghế chỉnh điện 10 hướng này ghế chỉnh điện 10 hướng có nâng tựa ở lưng này đỡ phải thay uh, ờ, nót cái gối vào đằng sau lưng ấy. thì nó có tự phòng lên ghế chỉnh điện